Thank you. sẽ làm món bạch tuộc hấp gừng nha mọi người hơi bị bá cháy mùi chét luôn bây giờ mình sẽ đậy nắp là à, à, mở bóp ga lên đó bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha mọi người đó bây giờ mình sẽ đợi nha mọi người bây giờ thì mình sẽ đợi 5 phút nữa nha Bây giờ thì mình sẽ coi thôi Coi thử là nó sẽ chín chưa Ui nóng quá mọi người ơi Wow Wow Cái mùi nó rất là thơm luôn mọi người ơi Trời ơi nó chua quá chứ Nó sắp chín rồi á mà bây giờ mình thèm ghê luôn á Bây giờ thì mình sẽ bỏ bếp ra nha mà Mình sẽ tắt con nha mọi người Thơm quá đi thôi Giờ mình sẽ dớt ra nha mọi người ơi ờ, thơm quá mọi người Bị nhéo nước nè Rồi Đây nha mọi người <laughs> Rồi bây giờ Rồi bây giờ mình đã bưng lên rồi nha mọi người Thì bây giờ mình sẽ cắt ra thưởng thức cho mọi người Mình review cho mọi người xem nha vậy thì bây giờ mình sẽ ăn cái con Cái ờ, Cái đầu của nó nha mọi người Cái này phải còn có kéo á mọi người Tại vì cái mấy cái con bạch tuộc này rất là dai mọi người Đây Mọi người nha Cái đầu của nó nó dai lắm rồi ăn rất là thơm luôn mà nó dai dai giòn giòn đúng mọi người ngon mọi người chị yếu á là có mùi gừng rất là thơm mọi người mà nó dai quá mọi người nhưng mà rất là ngon nó có gừng nữa là thơm luôn uhm. mình múc tổng không à mình sẽ uống kìm theo bò bò hút nha mời mọi người miếng bò hút mình phải nghe mọi người thôi coi cái con bò con bạch tuộc nè nó quán như là như là mì tôm vậy á 呀。 có điều ăn hồi da chín nè mọi người nữa nhai này cũng mấy phút á à, mình có một con bạch tuộc như thế là mọi người rất là ngon luôn rất bảo đảm dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe cho mọi người luôn nha mọi người mà, mà nó tư quá nhưng mình nó dai ừ, ngon quá là nó ngon lắm mình ăn cái cái cái cái này là no lắm rồi đó ăn thêm con này chắc no tới ngày mai luôn á khỏi ăn sáng luôn mọi người oh. hồi nãy giờ á mình ăn cũng được rồi nó có cái mùi vị có gừng nè, mùi vị nó rất thơm nè mọi người đó nó thơm rồi nó dai dai sực sực rồi á cái mùi nó thơm ơi là thơm luôn mình thích nhất là người thấy video này hay nhớ là để mình lại một like một đăng ký nhớ là à, bấm cái chuông cho mình nữa nha thì một mình rất cảm ơn mọi người để xem hết video nhớ là đăng ký và bấm cái chuông cho mình để mình được một trăm ngàn subscribe nha còn bây giờ thì bye bye